Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi ờ, có đợt hồi phục mạnh vào buổi sáng thì cuối giờ chiều hôm nay đầu tuần thì thị trường chúng ta đã có một cái nhịp giảm. Ở VN Index thì giảm hơn 1%. Đây là một nhịp giảm ờ, tương đối đáng kể. Vậy xu hướng của thị trường trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau để phân tích xem là à, những yếu tố nào có thể tác động đến thị trường trong thời gian tới có lẽ chúng ta có thể quan sát ở đây đây là một cái à, chúng ta phân tích qua à, một cái số chỉ báo để chúng ta nhìn thấy là à, thực tế thì à, trong phiên hôm nay có rất nhiều cổ phiếu giảm khá là mạnh tuy nhiên thì à, à một số cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta mang, à, mang tính đầu cơ mạnh dạng trước thì có tỷ lệ giảm mạnh hơn ở khối ngoại thì chúng ta thấy là hôm nay có sự mua dòng tuy nhiên thì một vài cổ phiếu như là SSI, VIX, Vinamilk và KDH Hòa, Phát có xu hướng bán đôi chút tuy nhiên cái việc bán dòng ở đây cái bán dòng ở đây nó cũng không phải là à, mua dòng ở đây nó cũng không đáng kể à, chúng ta sẽ xem à, một số các à, các điều kiện các à, thông tin ở trên một số báo chí chẳng hạn có ngân hàng chứng khoán ACB thì họ đang dự báo là gì ạ Fed thì tức là ngân hàng nhà nước tiếp tục <clears throat> tăng lãi suất chính sách theo xu hướng của Fed đó thì đấy là cái, cái dự báo này và khả năng là tăng 0,5 phần trăm đây là góc độ về về tăng như vậy <clears throat> liệu điều này có thể diễn ra hay không thì bình thường á, thì chúng ta có thể sử dụng hai cái uh, biểu đồ để chúng ta biết được đó là biểu đồ về gì ạ cái lãi suất liên ngân hàng nếu mà lãi suất liên ngân hàng trong thời gian tới nó đang tăng hay đang giảm thì chúng ta biết rằng là cái uh, liệu có tăng lãi suất trong thời gian tới hay không đấy cái điều đầu tiên tuy nhiên thì có có một cái công cụ mà chúng ta biết rằng là uh, cái khả năng tăng lãi suất theo quan điểm cá nhân của Dũng đấy khả năng tăng lãi suất sẽ không cao như dự báo của cái ngân hàng ACB bởi vì thứ nhất là gì ạ cái tỷ giá uh, thường thì khi mà phép tăng lãi suất lên 0,75 phần trăm điểm đúng không à, tăng lãi suất lên 0,7 thì cái cái đồng USD này tăng rất mạnh tuy nhiên thì nó không phải không những tăng mà nó giảm và vừa rồi thì Fed cũng tăng thêm 0,5 điểm phần trăm điểm à, tức là ờ, tăng 0,5 ờ, phần trăm thì rõ ràng là nó có hồi nhưng ở đây chúng ta là trong một xu yếu yếu hơn rất nhiều nên chính vì vậy thì cái áp lực về tăng lãi suất áp lực để hồi tức là cái cái tỷ giá này đồng DX này có thể hồi thì cái thực sự là gì ạ à? cái tỷ lệ tức là rất là thấp chính tỷ lệ thấp thì để việc mà ngân hàng nhà nước mà để tạo ra những sức, ép về lãi suất trong thời gian tới tức là về cơ bản là gì ạ để hút tiền về thì theo quan điểm cá nhân của Dũng nhất sẽ là không cao là nó sẽ không không cao Dũng đang có cái góc nhìn khác với cái dự báo của chứng khoán ACB đấy là góc góc nhìn thôi ạ nó có thể đúng có thể sai các bạn nhá bởi vì theo quan điểm cá nhân của Dũng nó là gì ạ nó liên quan đến việc mà tỷ giá vừa rồi là khá là tốt và lượng nhà đầu tư nước ngoài tham gia và rất là nhiều à, chúng ta nhìn vào thị trường trước hết chúng ta nhìn vào thị trường thì phiên hôm nay chúng ta biết là à, về cơ bản thì rõ ràng là cái việc mà cái ờ, cổ phiếu vix này có cũng giảm khá là mạnh đúng không chúng ta nhìn một vài cổ phiếu giảm mạnh trong đó có vix cái xu hướng của vix thì có lẽ là hiện tại sau khi uh, nó giảm thì cái vùng mà an toàn tức là vùng hỗ trợ ở vùng uh, đây chúng ta cũng thấy là vùng 56 đây chúng ta là vùng 56 cũng rất là gần rồi Đấy, hôm nay là 56.5 thì cái vùng mà 56 nó rất là gần tức là cái, cái sức ép để giảm sâu hơn để tiếp tục giảm bị gãy kênh ở cái vùng này theo Dũng là không còn nhiều cái thứ hai chúng ta có thể thấy là cái cổ phiếu Vinamilk chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này hôm nay thì từng giảm mạnh thì về cơ bản thì xu hướng nó vẫn giảm nữa thì hôm nay nó giảm mạnh hơn đấy tại vì chúng ta biết rằng là cổ phiếu này thì nó đang ở trên cái vùng uh, rõ ràng là dao động lớn tức là cái cổ phiếu này có sức hút cổ phiếu này trong thời điểm này là không cao nên rõ ràng là cái việc mà nó điều chỉnh đó là điều chuyện rất bình thường khi mà đặc biệt là khi mà nhà tư nước ngoài có bán ra đôi chút ạ chúng ta có thể thêm một vài cổ phiếu nữa để chúng ta nhìn đấy là những cái điều chỉnh như này thì rõ ràng là nó có thực sự uh, áp lực không ạ à, chúng ta thấy là VIX này SSI uh, ờ, Pháp SI chúng ta nhìn thấy SSI thì hôm nay Dũng có chia sẻ uh, cho một số bạn ở trong nhóm đó gì ạ à? à, thông thường thì nếu thị trường á thị trường vn index này mà nó xác nhận các bạn nhá à, nó xác nhận tức là tạo ra một xu hướng tăng vượt qua đỉnh tăng thì cái việc mà SSI nó đi lên tỷ lệ xác suất thành công rất là cao tức là cái tỷ lệ nó vẫn có an toàn nhé tỷ lệ an toàn còn trong trường hợp mà nó không tăng trong trường hợp nó không tăng nhé mà nó gì ạ mà nó có dấu hiệu là à, đi xuống thì việc mà gì ạ chúng ta thấy SSI là nó đã có những cái đợt mà gì ạ, khối lượng lớn ở đây chúng ta gọi là những cái đợt phân phối rất mạnh thì cái xu hướng của đó chỉ tăng được khi mà gì ạ xu hướng chỉ tăng được khi mà cái sự xác nhận này kèm với thị trường chung phải kèm thị trường chung chứ còn nếu mà đi riêng lẻ thì cái cổ phiếu này sẽ không thể đi riêng lẻ được ok ạ thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ về thị trường chúng ta đang nhìn thấy ở đây thị trường thì sau thời gian vượt qua và đã có những cái phiên phân phối khá là mạnh chúng ta đây gọi là phân phối à, nhìn với góc độ phân phối à, cái việc mà kéo giảm mạnh ở đây và hồi lên thì chúng ta gọi là chúng ta hôm trước chúng ta gọi là SO SOS 5 và quá trình này quá trình tích lũy tuy nhiên thì để đảm bảo cho cái việc đi lên chắc chắn nó phải xác nhận vậy cái việc mà nó không xác nhận mà nó bị rũ bỏ về vùng đáy về yếu tố tiêu cực chúng ta vẫn phải nhìn yếu tố tiêu cực đó là gì ạ đầu phiên tăng cuối phiên giảm đấy là đầu phiên tăng cuối phiên giảm khi mà đầu phiên tăng cuối phiên giảm như này với khối lượng cao hơn thì chúng ta gọi là yếu tố về tiêu cực ờ, trên cổ phiếu này tuy nhiên ở tích cực thì chúng ta thấy là uh, cái vùng này chúng ta nhìn thấy là khi mà nó tăng nó giảm một biên độ lớn hơn đúng không biên độ rất là lớn nhưng khối lượng ở đây thì nó gì ạ nó thấp hơn trong khi đó thì biên độ này nó thấp hơn thì khối lượng lớn hơn à, chứng tỏ là chúng ta thấy là sau khi rút bỏ trong cái phiên này thì nó vẫn có một gì ạ cái động thái là gì ạ động thái đó là dòng tiền tức là cái cái việc mà đã có dòng tiền đỡ lại tuy nhiên ở lúc này chúng ta cũng chưa thể biết chắc chắn nó như nào nhé chưa thể biết chắc chắn nó như nào đấy bởi vì đây là nó kéo đầu phiên nó kéo và so với phiên hôm qua so với những cái này thì chúng ta gọi vẫn phải gọi một góc nó là phân phối các bạn hiểu không ạ nó vẫn gọi là phân phối ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là đấy thì có bạn có chia sẻ là hôm nay còn hồi hộp hơn cả pháp thì câu chuyện tại sao nó lại hồi hộp hơn cả pháp bởi vì chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua thì khi mà chúng ta mua một vài cổ phiếu thì nó đều là sử chúng ta mua cổ phiếu này chẳng hạn hôm qua tôi có bảo các bạn mua cổ phiếu này đúng không các bạn nào nhớ không ạ thì rõ ràng là sau khi mua xong thì hôm nay trần thì chúng ta rất là là vui vẻ khấn khích đúng không vui vẻ khấn khích khi mà chúng ta mua cổ phiếu nó trần và hôm nay đã tăng tiếp trần trần và hai phiên này nó tương ứng với 20 phần trăm tuy nhiên thì cuối giờ nó giảm rất mạnh và nó làm cho chúng ta cảm giác mất phương hướng ở trong một số trường hợp chúng ta thấy là sau khi nó đi lên này đấy thì nó sẽ gì ạ có thể uh, đi lên dần dần trước khi đi xuống ở trong trường hợp này cũng tương tự như vậy trong trường hợp này cũng tương tự như vậy nếu quá trình mà cái quá trình này để nó lên được nó cần phải gì ạ siết chặt đấy để lên được nó siết chặt hoặc là gì ạ khối lượng lớn nhá hoặc là khối lượng lớn nó bứt phá đây khối lượng rất là lớn để vượt qua cái cản này thế thì bây giờ câu chuyện đây đó là gì ạ nếu quá trình nó test lại chúng ta gọi là test lại cái vùng đáy này thì cái việc mà ở đây chúng ta có hai kịch bản kịch bản chúng ta phải phân biệt có hai kịch bản hôm trước dung tôi chia sẻ là thời điểm này dung sẽ không mua cổ phiếu đầu cơ nó tính đầu cơ cao á nó hình chữ V thứ hai là không mua cổ phiếu bất động sản thứ ba là không mua cổ phiếu chia quá lớn năm 2021 thứ tư là không mua cổ phiếu gì ạ à? dao động lỏng lẻo thứ năm là không mua cổ phiếu trong xuống cây đi xuống và đặc biệt là thứ sáu là không mua cổ phiếu quá kém chất lượng ở dưới 10 đấy thì tất cả cái điều này thì bắt đầu chúng ta lọc chẳng hạn như cổ phiếu này thì về cơ bản Dũng sẽ không mua bởi vì thứ nhất là năm 2000 gì ạ à? năm 2021 cổ phiếu này chia tách rất lớn à, tuy nhiên thì giả sử nếu các bạn có mua nhá trong trường hợp chúng ta có mua thì cái việc mà gì ạ à? cổ phiếu này nó cũng không lên được xa nó chỉ hồi lên đến vùng khoảng 25 hay 45 thôi ạ à. bởi vì lúc này thì à? nó cần phải có nhiều thời gian để tích lũy bởi vì một năm chưa quá lớn thì dẫn đến cổ phiếu nó cần phải thời gian tái tích lũy trước khi đi xa hơn chúng ta sẽ không mua cổ phiếu bất động sản lý do tại sao không mua cổ phiếu bất động sản bởi vì thực tế là gì ạ nếu chúng ta nhìn ở phía trên này kể cả CDO chúng ta thấy đây là phân phối đây là những cái đợt phân phối phân phối thứ nhất thứ hai à, những cái đợt phân phối Đấy. thế thì những cái đợt phân phối như này thì thực tế là gì ạ để đảm bảo cho cái việc mà đi xa hơn trên hình chữ V này bản thân thì cái cổ phiếu nhóm bất động sản này á, nó vẫn chưa được hưởng lợi bất cứ điều gì cả à, huy động vốn không có để để xây dựng giá án không có giá bất động sản lên đi xuống thì không có gì mà để cho nó tạo ra xuống tăng được nên uh, những cổ phiếu hình chữ V này cũng tránh xa nó gặp vùng hỗ trợ nó hồi thôi ạ nó gặp vùng hỗ trợ nó hồi ạ đấy nó gặp vùng hỗ trợ có thể nó hồi ạ nên ở đây chúng ta sẽ không mua thế bây giờ chúng ta sẽ thấy là hôm nay nếu bạn để ý thì những cái cổ phiếu mà Dũng có thể chia sẻ thì chúng ta sẽ quay trở lại xem về thị trường và những cái cổ phiếu khác xem là thị trường nó nó mạnh không cổ phiếu SSI các bạn chúng ta cổ phiếu SSI thì hôm nay cổ phiếu SSI à cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu Vietcombank có gì ạ à? có đợt điều chỉnh nhưng cái đợt điều chỉnh này thì nó cũng không tạo ra cái sự bán tháo thì chúng ta khối lượng rất thấp nên cái áp lực để bán cổ phiếu này trong cái phiên ngày mai trong phiên tới cũng không cao chúng ta nhìn một vài cổ phiếu như BIDB để xem là BIDB thì đầu phiên khá là gì ạ tăng khá là mạnh nhưng cuối phiên giảm cuối lượng tăng thì thực tế là những cái phiên kéo xả như này thì về bản chất thời điểm này chúng ta cũng chưa thể biết rằng là kéo này là kéo xả hay là kéo này là rút bỏ nên chúng ta thường nếu kéo xả thì thường phiên sau sẽ hồi ngay phiên sau sẽ tăng đấy nếu trong trường hợp mà kéo xả thế nên chúng ta chúng ta nhìn thấy là những cổ phiếu mà thuộc lại kéo xả thì ngày mai sẽ tăng trong đó có gì ạ à? trong đó có gì ạ à? bidv trong đó có gì ạ à? có si Đấy. trong đó có gì ạ à? có techcombank Đấy, kéo xả đi lên kéo xả thì những cái cổ phiếu mà kéo xả này về cơ bản gì ạ à? nó do có thể bị bán tháo do một yếu tố nào đó nhưng có thể là đây là một cái chỉnh rút bỏ nên thông thường thông thường nếu đúng điều kiện đủ điều kiện thì có thể ngày mai cái kia cổ phiếu sẽ tăng bởi vì rũ bỏ xong thì đó là một cái chu kỳ tăng của nó bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này đấy thì, thì ờ, về cơ bản chúng ta sẽ cần phải rõ rằng là những cái cổ phiếu mà kéo xa, thì cái việc mà gì ạ có thể tạo ra một xu mới khi mà xác nhận sau phiên tiếp theo vậy cổ phiếu khác trong cái nhóm này sao ạ cổ phiếu như là CTG thì việc mà cổ phiếu dao động lớn và hồi biến động lớn này thì nó không độ an toàn vì nó không đủ an toàn thì chúng ta cũng sẽ không mua và chúng ta cũng không thể nào nói rõ là cái cổ phiếu này tác động lên thị trường như nào bởi vì những cổ phiếu này nó không có tác động nhiều lên thị trường chung bởi vì với việc tích lũy như này không hình thành mẫu hình không rõ ràng như này thì thực tế là về góc độ nào đó mang tính chất là tiêu cực nhiều hơn là tích cực chúng ta có thể thêm cổ phiếu khác như VPBank đó chẳng thế thì Dũng có nói các bạn là cổ phiếu này kiểu gì nó cũng test lại Đấy, nó lên kiểu gì nó cũng test lại hôm nay nếu các bạn bán sớm thì có thể là buổi chiều hôm nay nó có xuống giảm rồi nhưng đây chúng ta gọi là quá trình test lại chúng ta cũng thấy MB MBB cũng tương tự như vậy tức là sau khi nó vượt qua đỉnh vì cái đỉnh này này chúng ta phải nhớ là cái đỉnh này này khối lượng nó không đủ thuyết phục đấy nó không đủ thuyết phục nên nó sẽ bị rút lọ bỏ nếu quá trình rút bỏ này mà nó thành công thì nó sẽ có quá trình hồi phục đấy, quá trình hồi phục thì lúc đấy chúng ta mua ở trong quá trình hồi phục lúc này cũng an toàn đấy, thì bây giờ cái quan trọng là các bạn thấy là lý do tại sao Dũng cần phải cái sự xác nhận nó cần phải chắc chắn nó cần phải chắc chắn nó phải tạo ra khối lượng đủ lớn phải tạo ra khối lượng thì chúng ta mới mua còn nếu không tạo ra khối lượng thì chúng ta không mua nên tất cả những cổ phiếu các bạn thấy là khi Dũng đưa ra thì nó phải tạo ra khối lượng Dũng lấy một cái cổ phiếu như là cổ phiếu Masan này thì các bạn biết rằng cổ phiếu Masan Masan thì vùng này chúng ta không mua bởi vì nó cũng nếu yếu đây là cổ phiếu Masan các bạn biết rằng khi Masan nó tăng này khối lượng nó tăng rất mạnh nó vượt đỉnh rất mạnh đấy nó vượt đỉnh rất mạnh thì lúc này nó mới tạo ra xu hướng tăng được còn nếu mà nó tăng một là nền ngắn hai là nền khối lượng lớn thì nó sẽ khó lên chẳng hạn đây chúng ta gọi là nền ngắn và khối lượng biến động lớn nền ngắn biến động lớn thì cổ phiếu rất khó phải lên các bạn hiểu rõ chưa đấy thì chúng ta cần phân tích về góc độ như thế và chúng ta có hàng trăm cổ phiếu khác nhau trong nhóm ngân hàng thì chúng ta nhìn thấy là gì ạ à? giả sử như ban nãy chúng ta nói là cổ phiếu gì ạ Techcombank thì một số bạn có thể thấy là nó là dạng squat tức là nó kéo lên và rũ bỏ nếu mà cổ phiếu này ngày mai tăng tốc tăng mạnh thì đây chính là cơ hội chúng ta còn trong trường hợp mà nó gì ạ à, nó không tăng và nó tích lũy biến động biến động trong cái vùng này một vài hôm thì chúng ta làm gì ạ à? biến động đặc biệt đến đống mạnh trong một vài hôm khối lượng lớn thì chúng ta làm gì ạ à? hãy gì ạ à? giảm bớt tỷ trọng thậm chí thoát ra bởi vì nếu biến động lớn hoặc là gì ạ à? khối lượng lớn thì cái dư địa của nó tăng nhá yeah. dư địa của tăng nó sẽ không ok nên cái điều kiện nó quyên quyết nó phải tăng mạnh Đấy, thế thì chúng ta thấy là nó phải có điều kiện tăng mạnh thì hôm nay có một bạn hỏi Dũng là uh, cổ phiếu mà này nó nó tăng thường bao giờ ít nhất là bao nhiêu ạ để tăng mạnh nó ít nhất bao nhiêu so với SMA 50 ạ nó tăng ít nhất là 50 phần trăm tăng ít nhất là hơn 50 phần trăm so với trung bình bao nhiêu SMA 50 là 8 vậy nếu cái phiên này mà tăng được mạnh thì nó khoảng bao nhiêu ạ nó khoảng độ 12 triệu cổ phiếu còn nếu mà nó đủ thì nó sẽ lên đến bao nhiêu ạ để nó đảm bảo một cái độ chắc chắn thì cái phiên này nó lên đến 18 triệu cổ phiếu đến gì ạ à? 20 triệu cổ phiếu đấy để các bạn hiểu rõ nên ngày mai mà nó tạo ra đấy, khối lượng lớn, lớn cổ phiếu thì lúc này chúng ta mới gì ạ à? à, có thể xác nhận đầu tư thế câu chuyện đây là gì ạ à? chúng ta cần cái sự xác nhận nha cần sự xác nhận để nó thoát ra khỏi vùng này còn nó chưa xác nhận nó chưa xác nhận mà chúng ta mua với số lượng lớn thì nó sẽ không an toàn đấy, nên cái việc xác nhận là cái việc cần thiết khi mà chúng ta nên đấy các bạn thấy là hôm nay nó có hồi thôi nhưng cái đủ đủ xác nhận nó chưa có nên các bạn thấy là việc mà đầu tư quá mức thì dẫn đến chúng ta phiên này là chúng ta sẽ rất là khó khó khó, khó khăn tức là khó khăn về tâm lý chúng ta rất khó khăn về tâm lý đúng không rất khó khăn về tâm lý HPG sao HPG thì cổ phiếu này đây là chúng ta nhìn này đây là cái đỉnh khi cổ phiếu vượt đỉnh mà nó không có sự thuyết phục thì nó test lại là đương nhiên đấy nó test lại đương nhiên và chúng ta thấy thấy rằng là một vài cổ phiếu đang test lại trong đó có gì ạ à? Hòa Phát trong đó có gì ạ à? Techcombank test lại trong đó có gì ạ à? Thế giới di động đang kiểm tra lại nếu những cái quy trình kiểm tra lại mà xác nhận được thì ok còn nếu quá trình mà kiểm tra lại mà không có sự xác nhận thì chúng ta sẽ không đầu tư nếu các bạn hiểu rõ điều này thì comment là hiểu ạ à. con không hiểu comment không ạ tức là cái việc mà nó tích lũy đi đây mà nó không có sự xác nhận đủ lớn có dòng tiền vào thì chúng ta sẽ gì ạ không đầu tư tuyệt đối không đầu tư khi không có xác nhận nha tuyệt đối không đầu tư tại vì chúng ta đầu tư khi không có sức xác nhận thì chúng ta một là chúng ta mất chi phí hội hai là cổ phiếu lao dốc cổ phiếu thất lao xuống đáy chúng ta mất tiền đấy là lý do chúng ta cần phải đợi xác nhận ở hôm nay hôm qua chúng có nói cổ phiếu gì ạ đây là cổ phiếu PVS thường thì cổ phiếu những cái cổ phiếu như này sau khi test lần đáy lần thứ hai nếu cổ phiếu này thành công thì nó phải hồi ngay vào phiên ngày mai Đấy. chúng ta cũng sẽ không mua cổ phiếu trong quá trình tích lũy này và chúng ta cần phải mua một là hồi khối lượng mạnh hai là hồi sau đó tái tích lũy tái tích lũy tái tích lũy tức là tích lũy lại trước khi mà chúng ta có thể có những đợt điểm mua mới ở đây thì hôm nay chúng ta có thể thấy rằng là có nhiều cổ phiếu như là cổ phiếu DG nếu các bạn nhìn thấy á thực ra các bạn chiếu là các bạn không nhìn thấy đâu ạ nếu giúp nó có chia sẻ là gì ạ à? một là nó gì ạ nó tiếp tục gãy này đấy nó tiếp tục gãy lý do tại sao nó tiếp tục gãy bởi vì cái khối lượng lớn này khối lượng lớn khối lượng lớn và nó không một là hình chữ V khối lượng lớn nó hồi hình chữ V khối lượng lớn thì không lên được nên các bạn hiểu rõ là khi cổ phiếu hình chữ V khối lượng lớn thì cái xác suất nó điều chỉnh rất là cao hiểu không ạ à? tức là xác suất điều chỉnh cao nên nếu chúng ta dạng cổ phiếu này không mua thì chắc chắn là những cổ phiếu VCG nó lên phân phối lớn này Đấy, chúng ta không mua các bạn mua xong là các bạn bị thua lỗ dù là hôm nay có một chị chị nói với Dũng là cổ phiếu này tốt vì bởi vì gì ạ à? à, đầu tư công năm 2022 nó tốt nhưng với Dũng thì hiện tại nó đang xấu dòng tiền đang gì ạ à? phân phối thì chúng ta không mua đơn giản thế thôi nó không có tốt có xấu khi mà chúng ta nhìn thấy là nó không có dòng tiền đấy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nếu về góc độ nào đó thì chúng ta có thể thấy là hiện tại nó đang có sự phân hóa rất là lớn các bạn sẽ thấy sự phân hóa chúng nói lại sự phân hóa đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là các dòng cổ phiếu nhóm ngành bất động sản trong nhóm này thì chúng ta có thể có hai dạng dạng thứ nhất là Techcombank về cơ bản là tích cực MBB có thể về cơ cơ bản là tích cực hơn tuy nhiên hôm nay hồi lên và hồi giảm mạnh như này là nó cũng không phải là tích cực lắm nhưng đây là nó vẫn tích cực hơn so với cổ phiếu thứ ba là xem là tiên phong banh thì sao ạ tiên phong banh như thế này là nó không tích cực nhá đấy nó không tích cực chúng ta có gì ạ à? shb shb thì cái việc khối lượng lớn này nó cũng không, không tích cực này đấy không tích cực chúng ta thấy cái việc công banh việc công banh thì về cơ bản giảm khối lượng lớn ở đây và nó không bị giảm sâu thì về cơ bản nó cũng có độ an toàn hơn nhưng nó cũng không phải là tích cực nhá tại vì cái việc mà biên độ lớn như này thì hiện tại nó cũng không không nhiều chúng ta có gì ạ à? có VIDB đúng không VIDB thì cũng tương tự như vậy cái chúng ta gọi là vùng đỉnh dao động lớn khối lượng lớn để cho đi vượt qua thoát được thì nó cần thêm rất nhiều thời gian nên chính vì vậy chúng ta thấy là nó có hồi thì cái cổ phiếu này nó cũng chưa tích cực chúng ta có gì ạ à? nhiều cổ phiếu như là lúc này chúng ta nhìn rõ hơn như là cổ phiếu Vipbank cổ phiếu Vipbank thì lúc mà chúng ta mua cổ phiếu này thì nó không tích cực bởi vì cổ phiếu này vì vừa rồi nó pha loãng rất là lớn này nó tăng ờ, từ đáy chúng ta các bạn biết là các bạn nếu các bạn mua từ đáy giá dưới 10 thì lên đến nó lên 400 phần trăm và đến bây giờ thì nó đang trong quá trình gì ạ nó chỉ mang tính chất là hồi đó mang tính chất là hồi đấy và tại sao nó hồi bởi vì chúng ta nhìn đấy này phân phối này thứ hai là phân phối này khối lượng lớn và những cái đợt này giao động rất lớn cổ phiếu không lên được đấy chúng ta cần phải bóc tách ra chứ không phải chúng ta mua bừa bãi trong cái nhóm cổ phiếu gì ạ trong cái nhóm cổ phiếu ngân hàng chúng ta sẽ thấy là nếu mà nó chia tách Đấy, chia tách thì rõ ràng cái dao động lớn như này là chúng ta phải tránh xa ngay tránh xa ngay bởi vì mọi người cứ hôm qua chúng có nói có nghe một bạn bạn có chia sẻ là gì ạ thời điểm này là mua cổ phiếu chứng khoán và đợi hai ba năm Dũng bảo nếu như vậy thì hơi trong đầu thôi nhá Dũng nghĩ là trong đầu nó hơi bị dở hơi bởi thứ nhất là khi mà chúng ta mua cổ phiếu chứng khoán và đợi đến thời gian tích lũy dài tại sao chúng ta đợi xong tích lũy chúng ta mua nó an toàn hơn ạ à? những cái cổ phiếu này nó không phải tích lũy đâu ạ à. đây nó chỉ là sóng hồi thôi ạ à. nó chưa tạo ra nó chỉ tích lũy bởi vì cái sự dao động đấy rất là lớn khi sự dao động lớn thì nó tạo ra gọi là sóng hồi chứ không phải là quá trình tích lũy và sau đó chúng ta lại quay trở lại gì ạ à? một vài cổ phiếu bạn cứ hỏi liên việt quốc banh cái cổ phiếu này giả sử chúng ta có mua ở đây còn lên đến đây này nó đã phân phối như này rồi một hai và khi mà cổ phiếu phân phối lớn như vậy thì các bạn thấy là các bạn mua là các bạn thua lỗ đấy thế dù dũng có thể thấy rằng là dũng xem những bạn là các bạn biết các bạn là sẽ gì ạ cầm những cổ phiếu mà nó thiếu sự tinh tế trong một gian cổ phiếu thì những cổ phiếu như này là thiếu sự tinh tế chúng ta mua chúng ta sẽ gặp rủi ro thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn nhìn hai hai cái loại dạng đầu tiên các bạn có thể thấy rằng là những cái cổ phiếu mà chia tách à, tức là nó ít chia tách thì trong trường hợp nếu trong trường hợp nó ít chia tách mà nó hồi về cái vùng là đây là sử nó về nó hồi thì cái xu hướng của nó có thể là xu hướng tăng nha xu hướng của nó sẽ là xu hướng tăng nhưng nếu mà cái cổ phiếu này mà chia tách quá lớn thì nó sẽ không tăng được bởi vì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu nó rất quan trọng thế thì nếu về góc độ mà chúng ta nhìn một cách khách quan thì có phải là tất cả cổ phiếu ngân hàng tốt không ạ thực tế là số lượng, cổ phiếu ngân hàng để đạt chuẩn theo tiêu chí của DVD của Dũng á, thì gần như là rất ít Đấy, ít chúng ta biết rằng là lúc này thị trường đang có một số các điểm lợi cho thị trường lợi thứ nhất là gì ạ là lạm phát có khả năng đạt đỉnh đạt đỉnh thời điểm này rồi lạm phát ở Việt Nam chúng ta năm nay có hơn 3 phần trăm lạm phát thôi thứ hai nhưng thực ra chúng ta đang thấy là chúng ta gọi là tỷ giá lúc nói là lạm phát đạt đỉnh thì nó không không chính xác lắm bởi vì năm nay chúng ta thấy là lãi suất tăng rất mạnh và lạ tỷ lạm phát thì thấp thì chúng ta đang thấy là ở đây là tỷ giá tỷ giá khả năng là đỉnh và khi tài tỷ giá là đỉnh thì cái việc mà gì ạ ngân hàng nhà nước ít bị áp lực ít và áp lực thị trường khi ít bị áp lực thị trường thì cái việc mà có thể tạo ra quá trình tích lũy khá là cao trong thời gian tới thế thì ờ, nếu việc mà gì ạ các ngân hàng vẫn đang áp lực và nó chưa để tạo ra tăng trưởng doanh thu lợi nhuận cao thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không thể bừa bừa bãi chọn ngân hàng vì chúng ta thích à, chúng ta xem lại SSI nhìn về tổng thể chúng ta thấy là bắt đầu có những cái dấu hiệu phân phối nhưng khi mà dấu hiệu phân phối ở phía trên này đây là dấu hiệu phân phối thì rõ ràng là gì ạ à? một cái phiên này này mà nó nó không giữ được thì chúng ta cũng phải xem lại còn trong trường hợp phiên này ngày mai mà tăng nhá hôm nay gì ạ à? swat trong VSA chúng ta gọi là swap thì lúc này ngày mai nó tăng thì lúc chúng ta tính sau tuy nhiên thì cái việc mà tăng này nó không mang tính bền vững bởi vì rõ ràng là cái chỉ số thị trường chung nó cần thêm thời gian thì thời thị chung nó cần test lại nó kiểm tra trước khi nó đi xa hơn còn nếu không có sự xác nhận nhớ này các bạn nó không có sự xác nhận không có sự xác nhận không có sự xác nhận thì nó không đi lên được và chúng ta cứ mua ở trên cái vùng mà nó không có sự xác nhận này nó rủi ro rất là cao đấy thì nếu trong trường hợp mà nó tăng thì nó phải tăng ngay nên ở đây chúng ta thấy là sự xác nhận là cần quan trọng à, chúng ta có thể là VND nhìn ngay là hôm nay chúng ta nói là VND nó không lên được chị em buổi sáng chúng ta nói là VND không lên được đúng không có ai nhớ sáng nay chúng con nói cho một cái nhóm một sự hỗ trợ anh chị em nào có nhớ không ạ những cái cổ phiếu này nó phân phối này nó phân phối này nó lại tiếp tục có những đợt kéo sải này mà nó đang ở trong cái quá trình mà nó gì ạ à, nó dốc lên nó dốc lên không phải tích lũy thì rõ ràng là việc mà gì ạ à? đấy nó việc mà nó không thể đi xa hơn được cái thứ hai là năm vừa rồi nó cũng chia khá là lớn nó chia khá lớn nên cổ phiếu chia khá lớn thì chúng ta không đầu tư chúng ta nhìn nhá tất cả cổ phiếu đấy, nó về đến vùng này còn trong trường hợp một vài trường hợp thì nó sẽ về đâu ạ bây chúng ta nhìn nhá một chạy về trường hợp nó sẽ về đâu ạ một vài trường hợp nó sẽ về đây đã năm rồi đấy nó không phải là một vài trường hợp nó có thể là tiếp tục đây là hết chu kỳ nó lại tiếp tục đảo nữa nên không phải là đây là đây là đáy đâu ạ không chưa chắc đây là đáy đâu một vài trường hợp nó sẽ gì ạ tiếp tục và tiếp chúng ta để ý ạ cái bộ ba bất động sản à cụ ba thép à chúng ta nói nốt một vài cổ phiếu chứng khoán á, à, cổ phiếu uh, chứng khoán đúng không cổ phiếu này cũng tương tự như vậy thôi Đấy, nó đi lên này sáng ngày nói rồi đi lên khối lượng lớn hồi mà không có khối lượng như này thì cái việc mà nó bị gì à, kéo lên giảm là đương nhiên thì có sáng ngày Dũng có nói các anh chị em là nếu bình thường chúng ta nghĩ cổ phiếu này tăng thì hôm nay nó tăng thì chúng ta mua không tức chúng ta nghĩ cổ phiếu tăng này tăng các bạn lựa chọn cổ phiếu này tăng nên hôm nay nó tăng các bạn sẽ mua mà trong khi đó chúng ta không nhìn thấy thứ nhất là gì ạ khối lượng ở đây rất lớn thứ hai nó vẫn đang sự biến động thứ ba nữa là gì ạ cái thị trường chung này nó chưa có sự xác nhận đồng đồng thuận giữa tác khẩu khẩu hiệu sự đồng thuận đồng thuận là cả mọi thứ đều đi lên còn bây giờ không sự đồng thuận mà chúng ta mua vào chúng ta sẽ bị kẻ đấy thế đây đấy là đây HCM thì càng sáng ngày chúng tôi chia sẻ là càng không lên bởi vì nó dao động lớn và những cổ phiếu dao động lớn này chúng ta kết luận luôn là từ nó nó sẽ lên sao nó đi sao hay nó là đỉnh rồi đấy chúng ta có thể kết luận đó những cái cổ phiếu dao động lớn này nó có đi ra không ạ nó tăng mạnh không ạ nó sẽ không đi được ra nha nó không đi được ra nên chúng ta cân nhắc nhá cổ phiếu dao động lớn này nó không đi ra nó không lên được nên chúng ta lựa chọn các cổ phiếu thì cho biết ngay dao động lớn này là không không đi được đây dao động lớn này không đi được đấy phân phối này nên chúng ta phân tích nó đơn giản không anh chị em thấy đơn giản không ạ nó không đi được nên ở đây việc lựa chọn cho cổ phiếu này nó rất là khan hiếm nó cần phải lựa chọn một cách tinh vi hơn chứ không phải là chúng ta lựa chọn một cách bừa bãi và chúng ta có thể thấy hàng loạt các cổ phiếu ngân hàng khác VND SI HCM rồi đấy SSS SHS nó cũng tương tự như vậy nó dao động khối lượng lớn không lên được Vậy ở đây chúng ta có thể thấy được là hôm qua Dũng nói là tất cả các cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán thì tổng kết lại thì phần lớn là cổ phiếu chứng khoán nó không đi lên được lúc này được nó không đi lên lúc này bởi vì nó đang dao động lớn như này khối lượng lớn như này nó không lên được thì tại sao chúng ta lại đeo bán chúng ta cũng nhìn thấy luôn đấy chúng ta cũng nhìn thấy thấy luôn là gì ạ những cổ phiếu bất động sản nó đang khối lượng lớn ở đây đấy các bạn nhìn thấy cổ phiếu nặng thế rồi kể cả L14 L14 thì hôm trước các bạn biết rằng là bản thân thì gì ạ người ta đã bán hết đây rồi đấy bản thân người ta bán hết đây rồi đấy, bán hết rồi còn không biết nó có tiếp tục tăng hay không nhưng rõ ràng là hình chữ V người ta đang bán hết rồi đây đấy thế thì có một uh, thành viên hội đồng quản trị họ bán hết nên chúng ta thấy là nó không phải là cơ hội cho chúng ta đâu ạ đấy là toàn bộ cổ phiếu về gì ạ và trong cái cổ phiếu đó thì không biết cổ phiếu này mai thành công hay không như Dũng có chia sẻ là các bạn mua ở đây đấy có chia sẻ các bạn mua ở đây à, bây giờ các bạn thấy tất cả các cổ phiếu chứng khoán thì rõ ràng là gì ạ chúng ta đều không thấy cái điểm tựa cho nó mà chúng ta cứ ép nó phải tăng thì cái điều này nó không được công bằng bởi vì chúng ta sẽ mất tiền đấy mất tiền hôm nay có KSB tăng mạnh đúng không KSB tăng mạnh mà nếu KSB tăng mạnh tăng trần chúng ta nhìn nhá như thế này là gì ạ à? chúng ta nhìn như này đấy nhá khối lượng lớn này sau nó kéo lên đấy như thế này chúng ta gọi là dao động khi cổ phiếu bị dao động lớn thì tức là cổ phiếu bị dao động lớn thì Dũng sẽ không mua nó khó lên khó lên chúng ta phải phân tích rất là kỹ Đấy, KHB chúng ta thử phân tích một vài các cổ phiếu như là hôm trước có một cổ phiếu VGI trong nay có lỗ nha cổ phiếu hôm trước bảo mua được VGI về hôm nay là lỗ đúng không đấy thế thì câu chuyện ở đây nếu vi phạm cắt phải cắt đấy phải cắt thế trong trường hợp mà ngày mai nó hồi sao cổ phiếu này nó hồi sao nó hồi sao nó hồi thì nó là có thể đây là cơ hội nha tại vì cái khối lượng lớn này, này nó hồi nó test lại này nó hồi thì khi nó hồi thì đây có thể là cơ hội để chúng ta có thể tham gia lại Đấy. vì cái khối lượng đây là khối lượng rất lớn và nó test lại đỉnh các bạn chúng ta có một số cổ phiếu họ nhà thép nếu cổ phiếu họ nhà thép tích lũy theo kiểu dạng này thì nó sẽ còn dao động rất lớn tại vì đây nó chính là gì ạ cái quá trình dao động lớn NKG cũng tương tự như vậy Đấy, nó lên này tích lũy ở đây chúng ta thấy là nó tích lũy biến động nó hình chữ V nên cái dư địa của nó không cao dư địa không cao hòa phát thì nó có ổn định hơn cả về cơ bản hòa phát nó có ổn định hơn cả Đấy, quá trình tích lũy này ổn định hơn cả thì đây chính là cái điểm mua của nó và cái sự rút bỏ của hòa phát nó có độ an toàn cao hơn nhóm bất chúng ta có một vài các cổ phiếu như là hôm nay các bạn hỏi là HAG đúng không HAG được không HAG như này là không ổn nhá các bạn nhớ là tất cả những cái điều kiện mà Dũng chia sẻ đó là cổ phiếu này phải tăng khối lượng ít nhất là trung bình khoảng độ 20.000 trở lên 20 triệu cổ phiếu, cổ phiếu trở lên vậy nó giảm như này khối lượng lớn thì lúc này nó lại không an toàn đấy nó lại không an toàn và không an toàn thì chúng ta không đầu tư thế thôi chúng ta có nợ gì à ANV đúng không ANV ANV thì cũng hình chữ V như này lên không có khối lượng không an toàn đấy không có khối lượng không an toàn thì chúng ta thấy là cổ phiếu động sản có mua không nhà từ liêm cổ phiếu động sản không mua không mua cũng biết rằng khả năng nó bị không lên được là cao không lên được đấy đây là nhá cái đỉnh này hai cái đỉnh này nó đang phân phối phía trên này nên bẩn bất động sản không lên được có hiểu không ạ đây là cái đỉnh khối lượng lớn như này như này cơ mà rong lớn mà nó không lên được đấy, nó hồi nó lên lên đỉnh nhưng nó không đủ điều kiện để nó lên đấy chúng ta có thể nhìn ngay đấy, bất động sản không lên hay chúng ta bất động sản chúng ta có thể xem bất động sản lớn đi như là VHM Đấy, VHM bất động sản lớn đây là những cổ phiếu nó đang gì ạ à? giảm rất mạnh nó lên hình chữ V mà nó rơi hình chữ V nó không an toàn không an toàn thì tại sao chúng ta lại cứ bắt buộc phải mua SZC SZC lên này khối lượng lớn những cái vùng tích lũy nó cũng có nên ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta quan sát đây thì tất cả chúng ta đang có một cái sai lầm lớn sai lầm lớn là gì ạ và cái vùng này này một là vùng này nó không tích lũy gần mua vào cái thứ hai là nếu quá trình mà nó giảm với biên độ lớn như này nếu chúng ta mua ở đây giảm biên độ lớn này thì chúng ta làm gì ạ chúng ta phải bán ra đấy nó giảm những biên độ lớn này tại vì cái khối lượng lớn như này thì chúng ta sẽ gì ạ nó không an toàn cho chúng ta đấy, nó không an toàn cho chúng ta chúng ta phải bán ra đấy thì từ tất cả cái này chúng ta nhìn thấy là masan này nhìn thấy masan masan nó lên nó biến động lớn như này mà nó không lên được và hôm trước thì các bạn thấy là dũng có nói rằng là sau khi nó gãy thì thường thường nó sẽ về đến đây đúng không sau khi nó gãy nó về đây thì cổ phiếu này dạng bao cung cổ phiếu này cũng dạng bao cung nhá thôi hôm nay cho các bạn thấy là cổ phiếu này bao nhiêu bạn biết cổ phiếu PNG đây là cổ phiếu PNG thế thì cổ phiếu này các bạn tính gì cổ phiếu này ạ à? PNG là ai bảo cổ phiếu này tốt comment số 1 ai bảo cổ phiếu này xấu comment số 2 đấy Thế thì ờ, Dũng thấy là một vài nhóm họ khuyến nghị là mua cổ phiếu này. Đấy, chúng ta quan điểm đấy ạ. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào cổ phiếu này thì các bạn cần phải biết cái cách phân tích. Một là gì ạ? À? Nó dao động lớn. Cổ phiếu mà dao động lớn không mua cái thứ hai là nó không có khối lượng không mua cái thứ ba nó nó gì ạ à? nó biến động trong cái vùng gì ạ à? SMA 200 không mua thế thì đấy là cái góc độ như vậy nhưng uh, ờ, dùng cho các bạn góc độ khác thì ạ à? cổ phiếu biến động lớn trên đỉnh chúng ta gọi là phân phối sớm biến động lớn trên đỉnh gọi là phân phối sớm cái thứ hai cổ phiếu mà gì à đang đi như này lần biến động lớn thì tất cả cùng này nó không bao lên được không bao lên được khi nó không lên được thì nó bị gãy nhưng gãy thì chúng ta lại đang được khuyến nghị là mua trong quá trình gãy và chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu hồi như này chúng ta bảo là tốt vậy nó gãy nó hồi như này theo các bạn là tốt hay xấu ạ à? hồi này tốt hay xấu ạ à? khi cổ phiếu gãy sau đó không có thanh khoản mà nó hồi đây chúng ta nhìn được hồi này thì nó hồi này mà nó không có thanh khoản và đây chúng ta gọi là bao cung cổ phiếu dạng bao cung và khi chúng ta thấy là phân phối phía trên này rất là lớn cổ phiếu hồi bao cung thực tế nó đang cổ phiếu đang ở đỉnh đỉnh nhá thì cái việc mà Dũng dự đoán là cổ phiếu như này nhưng có thể nó sẽ như này mà với việc mà chúng ta mua bắt đáy này, này việc mà chúng ta mua thấy nó rẻ bắt đáy này chúng ta trả giá rất đắt bởi vì các bạn không hiểu rõ những cổ phiếu này gần như sẽ không lên được bởi vì nó đang phân phối lớn ở đây lên nó không có khối lượng nó không có khối lượng nên các bạn nhớ là những cái cổ phiếu Dũng có chia sẻ cổ phiếu nào Dũng bảo là nó nó nó ra đi là nó sẽ ra đi đấy ạ à. nên cảnh báo là nó không biết nó có vấn đề gì ở đây không nhưng rõ ràng nó hồi như này là nó đang có vấn đề bao nhiêu bạn hiểu rõ ạ à? hiểu rõ comment hiểu rõ nếu bạn đều hiểu rõ cái điều này thì comment hiểu rõ nó giảm mạnh phân phối phía trên này mà nó giảm mà nó lên không có khối lượng là nó đang có vấn đề đây là chính cái vấn đề đây là bao cung nhá bao cung đây các bạn thấy tất cả những cổ phiếu PDR ai cảnh báo cho chúng ta biết đây ạ ai cảnh báo cho chúng ta hello các bạn thấy Dũng cảnh báo cho chúng ta ở đây chưa và bây giờ nó đúng chưa được thực tế đúng chưa ai đã biết cảnh báo này nếu anh chị em đã biết thì comment biết ạ à. cổ phiếu dạng như này nó kéo kiểu dạng này bao cung thì nó dễ rơi như này đứng tấn trên không chịu được sẽ rơi cổ phiếu thứ hai nếu các bạn biết rõ tại vì cái này là nói đi nói lại không phải Novoland là cũng như vậy đúng không đây và bây giờ chúng ta có gì nữa có gì nữa có gì nữa bây giờ có gì bây giờ có gì nữa đây hiểu chưa đấy cổ phiếu này nếu mà trong trường hợp nó bo cung mà không là nó sẽ gì nhỉ thôi vẽ nó rõ hơn tí nữa nên nạn nhân dễ không ạ các bạn thấy là việc mà chúng ta là nạn nhân trong đầu tư rất là dễ bởi vì chúng ta không những cái kiến thức rất căn bản như này nhưng thấy là vẫn khuyến nghị mua ở mình đi lên là chúng ta dễ dính đòn đấy ai đã hiểu rõ thì comment à tức là nó lên nó mất thanh khoản và nó tạo ra phân phối như vậy thì nó rơi rồi kiểu gì cũng rơi không biết nó vấn đề là gì dũng không biết nhé dũng không biết lý do đây là dũng đang đang dựa trên những cái gì đang dựa trên những gì mà đang thể hiện tại vì nó lên nó chẳng có thanh khoản Đấy, không thanh khoản cái thứ hai là phân phối này tạo dạ, ra phân phối lớn thì tất cả như thế này là nó sẽ rất là nguy hiểm với chúng ta những cổ phiếu uh, ờ, CTG một số anh chị em hỏi nó lên mà nó Dũng sẽ phân tích kỹ cho các bạn nhìn rõ để các bạn nhìn này khi cổ phiếu nó lên hình chữ V mà phía trên này này Dũng phân tích tất cả các bạn nhìn thấy hả phía trên này này nó dao động khối lượng lớn nó biến động rất lớn và những cái đợt giảm này khối lượng lớn này thì cái việc này cái việc nó sẽ giống như này nó việc nó sẽ giống như này này có hiểu không ạ à? tức là chúng ta thấy là tất cả cái nhóm này mà nó giống như này nhóm này giống như này thì chúng ta gì ạ à? làm gì tại vì nó đang dao động lớn các bạn có nhớ là lúc mà Dũng chia sẻ cái cổ phiếu này không ạ à? anh chị em có nhớ cái cổ phiếu này Dũng có chia sẻ không ạ à? đây nhìn thấy chưa đây đây là cổ phiếu gì ạ à? DXG khi nó lên phía trên này nó nó khối lượng lớn như này thì việc nó rơi là chuyện đương nhiên tại vì nó hồi mà nó khối lượng lớn đây vậy bên nó hồi nó cũng khối lượng lớn đây thì việc nó rơi cái này rơi như này là đương nhiên trong trường hợp cổ phiếu này là tốt chúng đang nói là trong trường hợp cổ phiếu này là tốt thì đây gọi là tích lũy nha nó hồi này nó sẽ kéo lên tích lũy đây là trường hợp là trường hợp tích cực còn trường hợp tiêu cực nhá đây là trường hợp tích cực là lợn thường này các bạn nhìn thấy là Dũng đang nói về tổng quan về xu hướng về tổng quan thì cổ phiếu này nó không lên được này nó không lên được như này nha yeah. con số này là zero con số này là zero thứ nhất là cái, cái quá trình này này biến động lớn và để nó tạo ra một xu hướng tăng rất là khó bởi vì áp lực phân phối ở đây rất lớn còn trong trường hợp cái tỷ lệ như này gần như nó chỉ 5 năm sáu phần trăm đấy đây là giúp cho 5 sáu phần trăm là cao đấy còn trong trường hợp bị gãy về đáy một số trường hợp chạm đáy hồi đấy giả sử một số trường hợp đây chạm đáy nhưng có thể hồi nhưng một số chạm đáy gì ạ chạm đáy làm sao đây là đang cho trường hợp tích cực nhá đang cho trường hợp tích cực là hồi nhưng có thể bị gãy tiếp nên các bạn thấy rằng là đừng có khi mà cổ phiếu gặp trên cái vùng đỉnh như vậy dao động lớn thì các bạn sẽ thấy được gì ạ à? nó như vậy đấy ạ hay là các bạn thấy rằng là một bạn có hỏi để Dũng chia chia sẻ các bạn thấy rằng là tại sao nó lại như vậy tức là cái cổ phiếu giả sử như bạn có hỏi gì ạ à? đây chẳng hạn này chúng ta tiếp tục ạ giả sử đi nha các bạn nhìn thấy cổ phiếu nhóm nào theo bất động sản đấy bạn nào lấy bất động sản đấy giả sử như là bạn vừa rồi đây là bạn này bạn hỏi nhá đúng không thế thì các bạn thấy rằng này này đây là cổ phiếu này đây là cái cái mà Dũng chia sẻ đây là đây nó là cái mũi tên này lý do tại sao nhà đầu tư tổ chức á, họ bán hết rồi họ bán hết ở phía trên này và thậm chí họ đang bán ở này đấy bản thân là chủ tịch hội đồng quản trị họ đang bán ở đây bán ở đây vậy họ đang bán ở đây thì liệu họ có mua thêm ở đây không các bạn thấy không ạ à? hiệu họ đang bán ở đây họ có mua ở đây không thế thôi họ đang bán ở vùng trên này này các bạn vào fan các bạn biết là tất cả họ đang bán hết rồi thì cái việc đây là nhân cơ hội thị trường chung nó hồi cái thị trường chung nó hồi nên người ta đẩy lên để người ta phân phối rồi để bán được cao hơn rồi đẩy lên để phân phối chứ không phải đẩy lên để một vài trường hợp nếu thị trường chung nó có tích cực thì kéo lên một nhịp nữa mà thường các bạn thấy là nè nè tất cả các nhà đầu tư chúng ta đang bị mắc bởi bẫy khi mà chúng ta nhìn thấy nó kéo lên các bạn nhảy vào mua thì đây chính là cái hồi kết cho các bạn bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này à thông thường nếu cổ phiếu mà nó dao động lớn thì chữ V thì nó lên khoảng độ 1 đến 2 phiên nhưng nó rơi là rơi thẳng đứng luôn đó, nó rơi là rơi thẳng đứng luôn nên chúng ta đang bị mắc một cái bẫy đó là chúng ta không dám mua sau đó ngày mai nó hồi nó hồi và chúng ta mua theo và sau đó nó rơi thẳng đứng đặt câu hỏi là tại sao tổ chức người ta bán ở đây và thậm chí là họ bán dưới vùng này họ bán tít ở dưới vùng này nếu mà tốt thì họ có rất nhiều tiền họ cầm cố họ thể thế chấp để mua cổ phiếu tại vì không cớ gì họ sẽ bị thông tóm đúng không các tổ chức khác là thông tóm nhưng cổ phiếu này nó đang định giá thấp hơn giá của 10 nên nó bị giảm mạnh và sau khi thị trường chung nó có nhịp hồi thì đây nó hồi theo này nên tất cả những cổ phiếu khi mà giảm hình chữ V đây là hình chữ V thì nó đợi cái quá trình thị trường chung hồi để nó tạo ra một cái cú bán nốt và những cổ phiếu dạng bất động sản như này hãy tránh xa nó tránh xa đấy thế thì Tabaco cũng tương tự như vậy thôi lao động lớn như này không lên ra đâu các bạn nhớ là tất cả những gì chúng chia sẻ gặp đi gặp lại nhiều lần rồi trên đỉnh và dao động lớn trên đỉnh và dao động lớn không lên được nhớ nha trên đỉnh dao động lớn không lên được trên đỉnh dao động lớn không đi được thế thôi phân phân tích nó đơn giản thế thôi à STB STB cổ phiếu này bo cung nếu bo cung mà nền tích lũy như này thì không mua bo cung hiểu đơn giản là gì ạ à? cổ phiếu này đang được gì ạ à? các cái ông chủ á, ông mua ông bán mua bán và sau đó thì nhà đầu tư mắc cái bẫy và mua vào xong nó giống như lốt á nó giống như là gì ạ à? giống như là Novaland này đấy đây là dạng bo cung này thì cái cổ phiếu đấy này nó là dạng bao cung nhưng nếu bao cung mà nền này nó tốt đây nền nó này bao cung mà nền đẹp thì chúng ta có mua đấy, nền đẹp mới mua còn nếu đẹp không đẹp thì không mua thế thôi đấy, thì đấy là cái cách thức để chúng ta mua thế thì khi mà cổ phiếu nó lên thì chúng ta cũng thấy là dùng phân tích đơn giản thôi đây là cái đây là vai bên phải bên trái vai bên phải vai bên này chúng ta thấy là bắt đầu khối lượng lớn nhưng tuy nhiên này khối lượng ở đây rất đều khối lượng rất đều và khối lượng đều mà gì ạ à? cung cầu biến động giá nó không ổn định nó vẫn như thế thì chứng tỏ ở đây là gì ạ à? nó rất khó tưởng những cổ phiếu này nếu thị trường nó như này rất khó để chơi đấy rất khó để chơi đấy, thì uh, chúng ta sẽ phân tích khoảng độ ba bốn cổ phiếu nữa chính bắc thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy thế thì công thức ở đây nha các bạn nha các bạn đừng hỏi nữa Dũng sẽ chỉ cho các bạn công công thức này để các bạn nhìn đấy thôi mình có hỏi thì nó giống nhau thôi các bạn đừng đứng hỏi tại vì cái việc mà các bạn nhìn tất cả cái điều này một là chúng ta thấy là vai bên trái là bắt đầu người ta bắt đầu gì ạ à? có dấu hiệu hỗ trợ đầu tiên sau khi đó thì à, cổ phiếu sẽ được đạp mạnh xuống dưới bán tháo sau khi cổ phiếu đạp mạnh xuống dưới thì cổ phiếu để tốt thì nó sẽ gì ạ à? cái vùng này thường thị trường chung nó tạo đáy thì bắt đầu nó tạo ra một xung hồi để đảm bảo xung hồi khối lượng đây là tăng giá khối lượng tăng khối lượng tăng giá tăng thông thường nó sẽ vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn nhưng nếu chúng ta nhìn qua vượt qua đỉnh này khối lượng rất là nhỏ bé thì chứng tỏ là tăng rất yếu để đảm bảo nó phải vượt qua cái đỉnh này khối lượng lớn cái điều thứ hai là nó cần phải có quá trình tích lũy ở đây với biên độ giảm dần vậy nếu chúng ta nhìn thấy tích lũy ở đây khối lượng nhỏ đây là hiệu hồi khối lượng nhỏ tích lũy biên độ lớn thì rõ ràng gì ạ à? nó có lên nó xuống nhưng cái khả năng xác suất là bị điều chỉnh rất là cao và khả năng sẽ tích nó sẽ biến động ở đây rất là cao và thực sự là đây là một cái trạng thái rủi ro đây là cổ phiếu kinh bắc hôm trước có một cái bạn bạn khi mà tham gia cái chương trình đào tạo của dũng thì bạn mua cổ phiếu này tít trên dài đến đây dũng bảo bán ra đến đâu nhỉ đến cái phiên ờ, nào đó đây phiên này dũng bảo bạn ấy thoát ra đi ạ nhưng sau đó gì ạ bạn thấy là cổ phiếu này vẫn gì ạ nó vẫn ổn bạn vẫn giữ và cuối cùng bạn thấy là bạn mất một khoản rất là lớn phía dưới này tin chắc là các bạn sẽ thấy là nếu mà cổ phiếu đang kênh đi xuống thì các bạn mua chuyện thua lỗ này đứng đương nhiên đấy là đừng đương nhiên nên không thể thành công được nếu chúng ta cứ tiếp tục đi xuống ở ờ, trước khi ờ, kết thúc cái chương cái buổi hôm nay thì tôi muốn kể cho chúng ta một cái câu chuyện để chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta đầu tư chúng ta có những cái tư duy rất là là à, chúng ta cần phải xem lại nếu các bạn nhìn thấy ở phía trên này phía trên này bao anh chị em là ở phía trên này này và đây này là ngân hàng nhà nước không cho vay bất động sản để anh chị em là biết cái điều này comment số 1 khi mà nó không cho vay bất động sản tức là người ta đang hút tiền về còn trong trường thứ hai là chúng ta lấy ở phía trên này thì bắt đầu gì ạ à? tỷ giá bắt đầu tăng rất mạnh có dấu hiệu tăng rất mạnh vậy nếu tỷ giá có dấu hiệu tăng mạnh như này thì điều diễn ra ngân hàng nhà nước sẽ bán USD ra mà u bán USD ra thì người ta cũng hút tiền về mà khi mà hút tiền về bán USD ra tỷ giá tăng thì nhà đầu tư nước ngoài người ta bán hết ở đây người ta bán người ta đổ xô đem bán người ta đổ xô để đem bán cổ phiếu trong khi đó nhà đầu tư Việt Nam lại được khuyến nghị mua vào thật lớn bởi vì giá cổ phiếu rẻ có đúng vậy không ạ nhà đầu tư Việt Nam lại được khuyến nghị và được này, hỗ trợ bằng cách là mua thật nhiều cổ phiếu khi mà trong khi đó tổ chức đang bán ra trong khi đó dòng tiền đã được hút về và Dũng thấy cái điều này gì ạ Dũng nhắc lại cái điều này rất nhiều lần rồi đó điều gì ạ chúng ta cần phải lưu ý còn trong đợt này thì lúc này nếu tỷ giá tiếp tục đi xuống thì việc mà gì ạ à? các chính sách tài khóa cho năm 2023 sẽ được nới rộng tốt hơn bởi vì chúng ta đang bị ảnh hưởng nhất là tỷ giá chứ không phải là gì ạ à? nếu tỷ giá mà được giữ và được ổn định thì cái việc gì à, nới zoom cái việc mà là gì có thể tạo ra có kích thích hoặc là có thể tạo ra gì đầu tư công là rất lớn Dũng biết là hiện tại sẽ có rất nhiều cái gì à, cái thông tin rất là thận trọng thận trọng thứ nhất là gì ạ bây giờ mỹ vẫn tiếp tục tăng lãi suất đúng không nhưng tuy nhiên thì ạ, chúng ta hiểu đơn giản là cái tăng lãi suất đấy nhưng cái việc mà tăng nó giảm khá là nhiều so với trước tức là trước là tăng 0.75 còn bây giờ thì à, nó tăng 0.5 và lạm phát của Mỹ đang có xung giảm nếu điều gì nếu lạm phát của Mỹ tiếp tục giảm và chúng ta biết rằng là đồng USD là cái đồng mà đang có xuống gì ạ giảm rất là mạnh đồng USD đang giảm rất mạnh mà nếu đồng USD mà tiếp tục giảm nữa thì tỷ giá chúng ta sẽ được gì ạ được giảm bớt căng thẳng khá là nhiều và ngân hàng nhà nước có thể lại tiếp tục dự trữ được lượng ngoại tệ rất là lớn và đây nó chính là thời điểm để dòng vốn nước ngoài sẽ đầu tư Việt Nam bởi vì năm 2025 là Việt Nam trở thành tức là với chính sách với những cái điều kiện mà gì ạ chúng ta đưa ra thì khả năng là gì ạ năm 2025 là Việt Nam trở thành nước mới nổi vậy nếu bạn muốn đầu tư thành công thì cái việc mà gì ạ bạn cần phải nắm rõ được xu hướng dòng tiền bạn phải nắm rõ được thời điểm nó bán ra bạn phải nắm rõ được cổ phiếu là dẫn đầu bạn phải nắm rõ được cổ phiếu nào là có thể cổ phiếu tuyệt vời nhất ạ đấy là toàn bộ cái chương trình mà Dũng muốn gửi anh chị em Dũng tổng kết như này ở trong chương trình này cái điều đầu tiên là bạn thấy là tất cả cổ phiếu đang mô hình mũ hình ba đầu ba. những cổ phiếu về nhóm ngành mang tính đầu cơ vừa rồi nó hồi mà nó biến động lớn biến động lớn biến động lớn thì cái đây là cổ phiếu các bạn cần phải rút ra phải thoát ra tại vì nếu không trường hợp gì ạ à, nó lại tiếp tục giảm tiếp còn những cái cổ phiếu nào được tái tích lũy siết chặt biến động hẹp mà nó có sự xác nhận thì nó chỉ sẽ dành một nhóm cổ phiếu để gì ạ à? một nhóm một nhóm một nhóm rất nhỏ để nó tiếp tục tạo ra xu mới và đây chính là những cổ phiếu bạn cần quan tâm chúng biết rằng là trong cái xu hướng giảm này sẽ có nhiều cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm tiếp hoặc là sẽ biến động lớn nhưng tuy nhiên sau mỗi một chu kỳ thị trường lại tiếp tục giảm và cái quan trọng là gì ạ chúng ta cần phải giữ được tiền mỗi một lần chu kỳ tăng chúng ta không kiếm được tiền nhưng khi nó giảm chúng lại mất nhiều tiền hơn chính vì vậy việc mà chúng ta đầu tư theo xu hướng việc hiểu rõ mô hình vai đầu vai là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng để giúp các bạn đầu tư tốt hơn à, cuối tuần này vào ngày 24 25 thì à, tại khách sạn Kim Liên ở Hà Nội à, Dũng sẽ có một chương trình đào tạo khóa học xu hướng dòng tiền đây là khóa học dành cho những bạn đầu tư lâu năm nhưng chưa có kết quả hoặc là những bạn muốn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thì đây là khóa học sẽ giúp cho bạn một là gì ạ làm thế nào để nhận biết đáy thị trường nhận biết đỉnh thị trường làm thế nào để quản trị cảm xúc tìm kiếm được những cổ phiếu mạnh hơn thị trường đặc biệt là biết điểm mua và điểm bán để các bạn có thể thoát ra à, thoát ra để có tối ưu hóa lợi nhuận cũng như là mua vào đúng thời điểm để thứ nhất là giảm thiểu rủi ro cũng như là không mất chi phí cơ hội không mất thời gian và đặc biệt là gì ạ à, xuống dòng tiền sẽ giúp cho bạn biết được cái điểm pivot là cái điểm mà điểm một tối ưu khi bạn tham gia vào và đặc biệt hơn nữa là gì ạ à, trong cái chương trình này Dũng là người trực tiếp đào tạo cho chúng ta các bạn và đội ngũ nhân viên của DVD sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp một lần nữa xin thành cảm ơn nếu là bạn quan tâm thì hãy đăng ký vào đường link bên dưới để DVD sẽ hỗ trợ các bạn vào hai ngày cuối tuần tại Hà Nội tại khách sạn Kim Liên Hà Nội ngày 4 25 tháng 12 xin cảm ơn rất nhiều